để áo lên để áo lên nhanh để áo lên à, áo lên này để lên ừ. Ừ, để lên ừ. nhanh để lên đi ừ. này tung cho để nhá đấy, à, đấy để đi để lên ghế để lên ghế à lạo vào đây để lên ờ, ờ. nhanh để lên để lên để lên để lên nhanh để lên nhanh nhai vứt cho để nhá để không để lên nhanh còn chưa để lên lấy ờ, chai tương ớt đây cho bà để áo lên nhanh để áo lên nhanh từ sau con đấy này, này, không cần để này này Chịt. Ừ, để lên nhanh nhanh lên không không cả không người lắm hết để lên nhanh không cả không đừng cho đi đâu nữa nhá để lên ghế ngay đấy để lên để để lại nhanh để dịch kiểu gì này đã thành công anh em đã thành